Đây là chiếc Mini Clubman 2020 đang sử dụng màn hình 8.8 inch à 6.5 inch, sorry 6.5 inch. Đây, mình sẽ nâng cấp cái màn hình 8.8 ờ, inch cảm ứng cho cái xe này. Đây là hình ảnh sau khi ờ, nâng cấp chiếc Mini Cooper Countryman 2020 lên cái giao diện uh, Evo ID 6 cảm ứng Đấy, rồi cực kỳ là xịn sò luôn cái này thì có một cái ưu điểm khác biệt hoàn toàn so với các cái giao diện trước đó là các cái thanh ờ, các cái thanh công cụ các cái phần function của nó thì sẽ trải sang hàng ngang như thế này thay vì làm dọc như là uh, các cái uh, giao diện ID 4 hoặc ID 5 làm vòng tròn thì uh, giao diện ID 6 nó sẽ toàn bộ trải ngang như thế này và khi mình kích đúp vào đây này đó thì mình có thể tùy chọn chỉnh các cái icon này theo sở thích của mình thường thì mình sẽ để cái Apple CarPlay cạnh với cả cái Google Maps à, à, cạnh với cái bản đồ của BM đó. Google Maps con này nhé, CarPlay con này nhé rất là tiện nha, CarPlay full màn hình rồi sử dụng Google Maps cũng cực kỳ là xịn sò luôn đó về gì này Đấy, cực kỳ hiện đại luôn đây là con này nhập nhập về Việt Nam năm 2020 thuộc dạng LCI 2 rồi nhưng vẫn chưa có cái màn hình lớn có đầy đủ luôn có đầy đủ luôn nhập về Thaco nhập về có màn hình điện tử lớn này có CarPlay này có uh, vô lăng có power shift uh, ờ, có bản đồ nhưng uh, không phải là màn hình lớn không phải là DVD và không có ổ cứng ở đây thì uh, có đủ luôn màn hình lớn CarPlay full rồi ổ cứng ở đây có cả ổ cứng music